Cảm ơn anh Hiệu đẹp trai nhá. Từ, từ, từ, từ. Ôi vào luôn rồi anh em ơi, vào luôn rồi mọi người. Vào game rồi, vào game rồi, vào game rồi, vào game rồi. Let's go baby ơi. Hôm nay chúng ta làm lại nhá. Yo yo yo yo yo yo lại. Hôm nay chúng ta làm lại nha các bạn ơi. Hôm nay thua mà là off nữa thua một game off stream luôn. Không, một game là nghỉ luôn đúng không? Không không anh, anh ơi, cái Căng nhà, căng đấy được anh thích cái điều đấy càng thua mình mình càng mạnh thôi thôi thôi thôi thôi ông ơi thôi ông ơi đừng có càng thua càng mặn vớ vẩn mình phải thua để mình biết mình ở đâu vớ vẩn ở vị trí nào vô tôi vô tôi tập trung tập trung nào ok bạn tít ơi ok bạn yêu hello đắc huy tập trung anh em à mình mà mấy cái skin á tôi anh em lang mang nhiều đây một skin ở bên này là 500 nghìn tiền việt Bây giờ anh em bảo tôi mua à, Chào Cường nha, hello mấy anh em Chưa bạc Chào Hiệp, chào Hiệp ờ, Mình đang bật kim bật kim máy nha, bật kim một anh em nhé Khi anh qua thung lũng Tập trung mít ơi, tập trung mít ơi okay, Đừng có hát nữa Ok, ok, okay đừng qua thung lũng thôi, khó chịu Khó chịu à, khó chịu à Đừng có làm mọi à? người mất tập trung Cảm ơn Anh xin lỗi bác, anh xin lỗi bác Không sao anh Duy không, không, không, không, không, không, không, không, không được khó chịu, cho anh qua thung lũng một chút thôi Chào mọi người nhá, tập trung game nha anh em Anh hiểu ơi, anh hiểu cẩn thận tí nha Ôi trời ơi, Má mày bị delay là bị delay Cơ bản thế mà Kể nó bị delay không mất được luôn đấy chứ Anh mất 10 được đâu à Đèn thế Ăn xong rồi Đai cái mic nhà. Má thể luôn đó. Được anh hiểu ơi, được anh hiểu ơi. Được không không? Địt mẹ, à, Javan kìa, Javan kìa, Javan kìa. Javan này, Javan boss này, Javan boss này. Javan kìa, Javan kìa. Ây à. Anh Hiếu ơi, nó xử nó xử lý quả nhanh quá anh Hiếu ơi. Đánh gót ơi, đánh gót ơi, gót ơi. Mất mất mất mất cái mất cái ta mất cái ta này, mất cái ta này, mất cái ta này. Thế nó ai đánh với em? Mất cái ta, mất cái ta tập trung giúp Duy cái. Em tìm không ai trả lời. Thằng nào đánh được. Hiểu không cân gánh tổng anh hiểu à? Bảo mất kata mà mày à, mà cứ không nghe được cái gì cứ nói lên chưa lên chuyên Tập trung đi Rất là tập trung anh Duy à Nói thông tin thì phải xác nhận là ok anh Duy cho anh Duy biết Cứ đánh đi rồi Cứ đánh đi thôi Đánh đi Mà đánh cái gì thì không biết Đánh từ từ thôi Vội nhỉ Em, một thằng, một thằng Từ từ từ từ từ, lại lại lại nghe nghe nghe nghe Chết đâu, chết đâu Chết. Rồi em chết luôn lồng mà Trời ơi, bác ơi, bác ơi, cồn rồi À, nó lừa anh Hiếu, nó lừa anh Hiếu Ok Không, đéo được em mà Trời ơi, bữa còn đi vân đây sao bằng mình đấy Rồi Nó đẩy thẳng tốt anh em ơi À không đâu anh hiểu ơi, để em hả? Đép rồi, đép rồi, đép rồi, đép rồi Cố gắng đem nha, cố gắng đem em xong lấy chung mít rồi anh hiểu ơi em lấy chút đấy em có anh hiểu anh kata đâu kata đang uh, đi ghen á nhưng mà đang chạy bộ ra rồi đang chạy bộ ra rồi anh yêu anh yêu đập tích trụ mít rồi nha trụ mít rồi nha ôi rồi mà kata kìa kata kìa kata kìa Nhanh đi, nhanh đi. Nó chuẩn bị combo rồi mà. Nhanh đi các em ơi. À, mày thằng Riven không giết được kìa, Riven kìa, Riven kìa, Riven kìa. Ok, ok, ok anh, tập quà luôn. Ê, hình như là thằng Riven nó ở đây luôn, anh em Ờ, ok, ok, Riven bốc lên, ok, ok. Riven đi, em đi với, em đi cao luôn. Đây. Đây cái bot kìa. Rồi, về rồi. Java van bên nè Ờ, Riven luôn kìa Tôi chết rồi, mất rồng rồi Bóc nha, bóc đi, bóc đi Từ từ từ Chúng ta đeo quay mid đi, cứ đeo quay mid đi Lẻ mấy con lồng đèn nó làm duy đi ờ, Của anh nha Để mơ qua đây Đi qua một góc anh à, em ơi Ra đây nào Cứ chủ động ulti trước nghe Duy ơi Má mày con kata kìa từ từ anh em. Ra ban này, ra ban này, ra ban này, ulti đi, ulti, ulti đi, ulti em ơi. Ok ok. Hết cứ hết không cần phải lộng mất. Con giờ à, con à, con kata sau lưng con kata sau lưng sau lưng. Chết kata rồi. Đây à. ghê quá. À con ta à, dĩ à, anh là à. câu giờ lắm rồi ờ, anh em. Chúng ta làm ăn lan nhá, chúng ta làm ăn lan nhá. Dạ. Hay hay kiểu ơi, hay kiểu ơi. thứ giả nhá, thứ giả nhá anh ơi, thứ giả nhá. Sứ giả kia, sứ giả kia. Bỏ luôn á. Hết chiêu rồi. Thì nó không thế mà. Ơi ơi ơi, đây đây đây đây đây đây anh em. Tịt mạng này. Thằng này tập văn đấy à. Đi đi, đây đây đây đây đây đây đây chung chung chung chung chung chung không lá không lá không lá không lá chung ơi từ từ từ vào này vào này vào này từ từ từ nha từ từ thôi từ từ thôi năm giây năm giây năm giây ai ai ủi lên lấy cái góc được rồi anh là anh anh đang được giữ giả rồi kata kata kata em ơi đánh nghe đánh nghe em khỏe lắm đánh nghe em khỏe lắm đồng ghê Không sao, không sao, không sao, vẫn được Để em, em vào bỏ, em lấy 2 chút Còn mẹ, cày đấy, đéo giết được ra van kìa. Phải quy trượt anh em ạ, ai á Chưa thấy ai luôn á Cố gắng 27 ờ, giây nữa rồng thì em 30 giây đi 30 giây có ba, flash rồi Là ta trăm chết Đợi nha, đợi nha, đừng có đánh nữa nha Đợi ra ngoài Ai à, mic kìa Anh hiểu rồi, từ từ anh hiểu rồi Đó, mức đúc Trích, uh, trích mức với đúc à, này Đây, đây, đây, đây, đây Thiếu trích, thiếu trích, thiếu trích, thiếu trích Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn Có tá kìa, có tá ta ta ta hai thằng này Yêu tiếp yêu Đọc nào, đọc nào Tao Chúng mày bớt hết tao Chúng mày bớt hết tao để làm gì Uầy Chúng ơi Bình điên ra không Má mày đi làm Hay quá Trung ơi Hay quá Trung ơi 10 điểm 10 điểm Đỉnh cao hơn hết anh này thì mày đặt sợ chung phấn gà không ăn Vớ vẩn lên nè lên nè lên nè lên nè em đi anh đây đây đây đây đây sau sau à. đánh đi bác ơi đánh đi bác ơi ăn sau bác ơi ui mẹ léo được rồi một em một em một em à riven không ờ, không hết rồi hết hết hết hết hết rồi riven hết rồi đi riven hết rồi chạy đi đầu hàng đi nhưng được sự quang hồng được nhá 20 tay anh ra này 20 tay anh ra này 20 tay anh ra này anh uh, anh chưa có smile nha 34 giây smile nha 34 34 32 thằng uh, duy có flash chưa đánh nhau flash thằng duy được rồi đây anh sắp có flash luôn rồi sắp có flash hết rồi kìa flash sắp có flash hết đời đi đời flash đi đời flash tên cuối đi mà đánh đi đi để để lát cái tên cuối đi đây đây đây, đây anh farm nốt trung mày trung mày đừng đừng đừng đừng ờ, canh cái với đức chanh với đây đây đây đây đứng đây đứng đây anh ờ, nhanh gọn và luôn anh té này từ từ là em là cái đông của con cái ôn này ok đi vâng. đây ok đi đây thằng, ờ, thằng Javan trâu lắm ấy nha trâu lắm á Javan với Riven trâu lắm á Ôn bot này, cho cho cua đẩy mít thôi. Cua đẩy mít rồi Thế cua đẩy à? cua lúc nào đi lẻ là cua chết luôn á, cua không bao giờ chạy về được luôn. Không chết lần này không. Thế thì cua top đi, cua top ghi mít. Cua top ghi mít. Ờ đi chung thôi. Ờ, đi chung hết, đi chung hết đây ngay, đi chung hết đây ngay. Con nó tao nó xoáy cái nó chế rồi. Em mất đẩy top đi cua, em mất đẩy top đi cua. Mid mega rồi mà, em có đẩy top đi, có tele mà. Đây đây đây. Người đẩy cho thôi nha. Thằng uh, thằng Titana không flash, Titana không flash mà không kịp anh em ạ. À. Mình thể loại mình nhanh lắm rồi. Con con chết đi, chết công gia van bóc sâu lên. Qua đi. Chết đi, chết đi. Tôi đặt van là thủ tượng ấy nhá, không cần phải đánh nó nó bỏ qua đi. Đánh cái bọn khác ấy nhá, đừng có đánh con ta van nhá, nó thủ tượng của châu lắm ấy em cứ đẩy đi Ê, lui, lui, lui, em cứ đẩy đi cứ đẩy đi cứ đẩy đi cứ đẩy đi em có tp mà cảm giác đánh thì em tp thôi yên tâm từ từ đánh theo cái tele của thằng bắc thằng riven không có tele đâu cứ từ từ cứ từ từ thôi thằng bắc nó có tele mà nó có ri mà gia ban bọc kìa gia ban bọc xong kìa gia ban bọc xong kìa gia ban bọc xong kìa từ từ từ từ nha từ từ nha đây là ta, anh sẽ tung ra ta nhé anh sượt tung ta rồi, ok, ok, ok, ok. Ok, ok, ok, ok. Rồi, win này, win này. Win này, win này. Win này, win này, win này. Chứ còn gì nữa. À, mày đi làm một con bát thế rồi đấy chứ. Lại cái cả liều anh đứng anh đúc con ta liên tục luôn đấy chứ. Ây à, Yumi bút đau hơn em nhỉ. Yumi bút ghê nè Không đi ven cầu xí mau hơn càng không chết Bắt lô nha bắt lô nha bắt lô Em bắt thì game nào cũng lỗi mà Đại cao thủ Hàn anh đi Ừ Đại cao thủ Hàn Đại cao ba trăm sáu mươi bốn điểm phải chuẩn chứ em bắt Không Không phải Em em bắt bảo là em bắt cao thủ Hàn cao thủ hàng ba trăm mấy điểm cao view liền mọi người ơi à, đấy. mấy cái cao thủ cao thủ hàng này nó dễ quá bác ơi ừ.